Hello anh em, chào mừng anh em tiếp tục quay lại với kênh ờ, kèo bóng cao tiếng nha Thì uh, hôm nay mình sẽ nhận định cho anh em một trận đấu ở giải uh, vô địch quốc gia đang rất là hot Khi mà Ronaldo vừa ký hợp đồng 7 năm với câu lạc bộ uh, Anat của giải uh, bóng vô địch quốc gia ở gặp Seoul uh, Trong khi đó thì uh, có 2 năm rưỡi là Ronaldo sẽ thi đấu với uh, tư cách cầu thủ còn khoảng thời gian ờ, còn lại thì Ronaldo sẽ giữ vai trò là đại sứ thương hiệu cho Anas cũng như là bóng đá gặp Seoul. À, và trước khi đến với trận đấu ra mắt của Ronaldo cho câu lạc bộ Anas thì ờ, hôm nay mình xin nhận định trước cho anh em trận đấu cũng thuộc khuôn khổ uh, vô địch quốc gia gặp Seoul là trận đấu giữa Damas với uh, Aweda thì uh, 5 trên 6 trận gần nhất lịch sử đối đầu giữa hai đội đều ghi dưới 2,5 bàn thắng còn ờ, về phần của ờ, Damas thì 6 trên 7 trận gần nhất họ cũng ghi dưới 2,5 bàn thắng còn Aguera cũng vậy 5 trên 5 trận gần nhất họ cũng đều ghi dưới 2,5 bàn thắng ờ, <clears throat> theo cái thông số này thì trận này có khả năng về xỉu khá là cao nha anh em còn về phần đối đầu thì cái đối đầu chặn gần nhất giữa hai đội thì Agueda đã giành chiến thắng với tỷ số là 1-0 à, giờ thì mình đến với thông số trận đấu vừa rồi nha anh em thì uh, Damas đã phải chê thiếu người ở giữa đầu hiệp 2 khi mà hậu vệ Onsam Brani đã nhận thẻ đỏ ở phút 61 và tiền vệ Anselmo đã uh, giúp cho Aweda dương lên uh, dẫn trước cái tỷ số là 1-0 và đó cũng là kết quả cuối cùng cho trận đấu này anh em còn về cái thông số uh, thì ở hiệp 1 ấy thậm chí là Damas nè chơi còn tốt hơn uh, Agueda à, ờ, khi mà họ sốt được tặng 11 quả và có 4 quả trúng đích so với 6 của Agueda và họ chỉ nhận thất bại khi phải chơi thiếu người ở giữa đầu hiệp 2 à, ờ, thì ờ, với những cái thông số này á và với cái tỷ lệ kèo hiện tại này ấy, thì mình dự đoán trận đấu này sẽ có uh, tỷ số là một 0 hoặc là 1-1 nghiêng về phía Damas anh em. Nên cái mã kèo mà hợp lý nhất cho anh em nằm đó chính là xỉu 2.25 và đa được chấp uh, ờ, 0,25 nha anh em à, thì đây cũng là những cái nhận định cá nhân của mình thôi anh em nào thấy trùng máu thì cứ vào nha còn à, những anh em nào mà chưa có trang chơi á muốn vào nhóm chơi cùng với anh em mình á thì cứ liên hệ cho fanpage hoặc là telegram kè bóng câu tiếng nha mình sẽ à, hỗ trợ anh em để anh em tự lấy trang để chơi à, không phải qua mắt like hay à, chơi qua tay của ai hết Thôi nhận định thì ờ, mình chỉ dựa trên thông số rồi nhận định cho anh em thôi Còn anh em nào mà muốn nhận những cái mã kèo chính xác hơn á Cũng như là những cái mã kèo gung giữa trận đấu thì anh em cứ liên hệ cho mình nha Ok cảm ơn anh em đã xem video Mình cũng xin ờ, kết thúc video tại đây nha Anh em nhớ để lại một like một bình luận và ấn nút theo dõi để ờ, mình có động lực làm thêm những cái video nhận định sắp tới cho anh em xem nha